Ok, hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh ờ, của Cường Phát Lộc Thì hôm nay Cường ờ, Phát Lộc xin ờ, giới thiệu tới anh em về cái bộ môn bầu cua bịp Và trên cái màn hình mọi người đây Bên cơ sở Cường cung cấp rất là nhiều thứ để mà anh em chơi Đó là tài xỉu bịp, bầu cua bịp Và hôm nay, đó anh em nhìn trên màn hình này Có những cái nắp tài xỉu rất là đẹp nha anh em Đây là nắp 3D, có thể soi chơi chơi máy soi được nè Đó, và cái nắp ID là chỉ có dùng máy móc mới qua được thôi nha anh em chứ còn mắt thường thì không bao cách nào mà qua được cái nắp này nha anh em bên cường có cung cấp cái nắp này nắp này đánh cho tên em tài xỉu nắp này là không tan luôn nha anh em nha đó không tăng tích kể cái nắp này luôn không tăng tích đánh về kính máy soi đó thì à, để kiểm chứng thì anh em cứ lên cơ sở của cường đó sẵn sàng cường cho anh em test tất cả các sản phẩm bên cường nếu anh em thích đó ok thì anh em lấy không ok anh em cà phê cà phá đi về bên cường còn cung cấp cái gọi anh em đó là hộp tài xỉu đó nặng tài nặng xỉu đó hột đấu trường 5 năm hột tan hột tích nói chung là rất là nhiều đó còn bầu cua thì khỏi nói luôn bầu cua thì bên cường làm nhận làm tất cả các bộ mặt các mặt bầu cua đó, các tem các mẫu mã các nói chung là tất tần tật anh em thích liên hệ như liên hệ còn bên cường cung cấp những cái thâu nhựa đó thâu thùng nhựa chuyên đánh bầu cua luôn nha anh em nha thâu thùng nhựa chuyên đánh bầu cua đây là thùng nè anh em thùng này chuyên về đánh cũng đánh về máy soi tất cả nói chung là bên cường cung cấp về ờ, bầu cua và tài xỉu lẫn cả bài đó thì anh em muốn biết nhiều bộ sản phẩm như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn cho anh em đó thì hôm nay cường cũng ờ, tóm tắt ờ, như vậy thì cũng nói cho anh em hôm nay cường giới thiệu tới anh em về cái bộ môn đó là máy soi xuyên thâu thùng bột cua đó máy soi này đẳng cấp rất là đẳng cấp luôn nha anh em báo từ xa quấn từ từ nhà đến trường luôn thôi là anh em vào trong sòng anh em cầm một cái máy điện thoại cảm ứng đàng hoàng đó anh em vào chơi anh em lướt facebook anh em chơi bấm điện thoại anh em nhắn hình nói chung là xem hình xem facebook chụp ảnh nói chung là tất tật đó thì cái máy soi đó nó sẽ ẩn ở trong cái máy của bạn và cái người ở nhà sẽ bắt được và thấy được và sẽ báo qua một cái tai nghe siêu nhỏ nha anh em đó, cái tai nghe siêu nhỏ thì video sau cường sẽ cho anh em thấy cái tai nghe siêu nhỏ đó đó thì hôm nay cường sẽ giới thiệu về cái máy đây là cái bộ máy mà chuyên đánh về ở các sòng cá sới đó thì anh em chỉ cần một cái máy như thế này vào anh em vào sòng chơi thôi đó còn cái máy này là máy kỹ thuật nha anh em thì bây giờ cường sẽ kết nối cường sẽ chơi thử cho anh em xem và cái máy này là bắt wifi nha anh em nha nếu như anh em chơi anh em mua một cái sim gọi là cái sim chuyên ờ, cái sim đó là cái sim ờ, chuyên về mạng 4G cái là mạng cực mạnh luôn một tháng nó ít nhất nó phải 60 g thì anh em có thể chơi được nha anh em đó thì anh em ờ, kết nối anh em chỉ cần một cái máy này thôi đó thì giá thành như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để cường báo giá và anh em có thể lên test sản phẩm đàng hoàng đó bên cường nhận cho anh em test sản phẩm luôn nha chứ không có phải là như người ta là không có cho à, mọi người test bên cường là được test hết anh em cầm một cái máy này vào chơi thôi còn cái máy này là máy kỹ thuật thì bây giờ mình sẽ kết nối và cực chơi cho anh em nha đó xuyên được thâu thùng nha anh em đó tất cả các thâu thùng đó thì bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em nha mình sẽ đánh cho anh em và hoàn toàn đây là camera hẳn hết nha anh em đó bây giờ mình sẽ kết nối mình sẽ kết nối qua tất cả các uh, cho anh em xem nha đó bây giờ đây là cái máy soi nha anh em đây nè anh em thấy nó đang mình đang ghi hình không mình đang soi không đó thì bây giờ mình sẽ kết nối vào một cái máy như thế này đó mình sẽ để màn hình đây vào cửa cái máy là máy ở nhà nha anh em hiện tại cái máy này là máy ở nhà nè anh em nên nhớ nha còn cái máy đây là máy soi nè mình sẽ ẩn cái máy này đi nha anh em mình ẩn cái máy này đi bây giờ anh em nhìn nha đó hiện tại mình đang ẩn nè anh em thấy mình đang đang đang soi không đó mình đang ẩn nha anh em đó anh em nhìn thấy này mình đang quay hai cái điện thoại luôn nè hẳn tất cả anh em đều lướt để chơi Facebook được nha anh em có thể xem YouTube được luôn đó anh em có thể vô xem YouTube bình thường nhưng máy hiện tại đang hoạt động nha anh em đang hoạt động soi nè anh em thấy chưa đó mình có thể xem YouTube rất là bình thường luôn đó anh em thấy chưa đó anh em nhìn nè đó thì bây giờ mình sẽ ẩn đi ví dụ như anh em vào trong sòng đúng không anh em sóc này bây giờ mình sẽ sóc và vừa sóc vừa soi cho anh em xem nha đó anh em nhìn nè anh em thấy gì trên màn hình không ạ à? anh em nhìn thấy nha thấy gì trên màn hình không đây là hiện tại là tôm cua tôm cua gà nha anh em mình dở cho anh xem nè tôm cua gà nè đó anh em thấy chưa tôm cua gà nha sẽ đậy lại bằng sóc nha đó cái máy này soi tầm 2 mét quay đầu nha anh em 2 mét quay đầu là anh em soi vô tư rồi nha anh em cái này là anh em thấy hai con tôm không nằm ở góc nè hai con tôm nha anh em máy này là máy ở nhà nè anh em nên nhớ nè máy này anh em cầm vào sòng còn máy này là máy ở nhà kỹ thuật sẽ báo qua cho anh nghe cho tụi cho anh em nha đó hai tôm này dở nè anh em thấy chưa hai tôm một cá này chuẩn không này mình sẽ soi xa hơn soi xa hơn soi xa hơn đó sơ gần cho anh em xem nè đó hai tôm một cá này đậy nắp lại nè anh em thấy tay mình không ạ à? pin hơi yếu rồi anh em thấy tay mình không đấy tay mình đang xăm nè anh em thấy chưa đó máy này có thể là anh em vừa xem youtube vừa soi luôn nha mình sẽ xem cái youtube youtube nha anh em đó mình đang xem youtube nè rồi mình sẽ mở đó anh em thấy chưa đó mình sẽ xem youtube nha anh em nói chung là mình xem youtube mình muốn xem gì mình xem mình vừa xem vừa vừa vừa, vừa ấy được nha anh em anh em nhìn nè tay của mình nè anh em thấy chưa bây giờ mình sẽ đánh cho anh em xem nha Gỡ nè hai tô một cái nha cái tay mình đang sóc không mình vừa xem vừa soi nè anh em Đây mình soi gần cho anh em mọi người thấy chứng thực nha chứ còn thật sự nó là hai mét quay đầu nha anh em muốn biết như thế nào thì lên số điện thoại 0898 54311 nha anh em để cường sẽ sẽ cho anh em xem tặng mắt nha anh em đây nè con bầu nè con gà nè con cua nè anh em bầu cua gà 100% nha anh em thấy không đó mình sẽ sẽ coi anh em xem luôn nha đó mình sẽ sẽ, sẽ đưa cao hơn cho anh em xem nè anh em thấy chưa thấy tay mình chưa đó rồi bây giờ mình sẽ soi cho anh em xem nha anh em thấy chưa mình soi sát để cho anh em để xem thấy rõ cái con tôm này anh em anh em thấy rõ tôm trên màn hình không đó anh em thấy rõ con tôm không đây con tôm này thấy chưa đó thấy con tôm chưa đó dở nè có phải con tôm không đó anh em thấy chưa con tôm nè đó thì à, nãy giờ cường sẽ test sâu như thế này anh em đã, đã thấy rồi đó mình có thể vừa lướt vừa chơi đó tắt tật mình vừa lướt vừa chơi anh em thấy nè mình sẽ để cái máy nghiêng qua nhìn nè đó này thấy chưa thì uh, anh em xem video thấy hay á thì anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cường một cái like một cái chia sẻ một cái đăng ký nha anh em cái đăng ký thì uh, cường để dưới ờ, mô, uh, tả nha anh em đó anh em đăng ký cho cường bên góc bên tay trái tay phải vậy đó có một cái đăng ký thì anh em nhớ đăng ký kênh để cường có cái động lực cường làm một cái video mới hơn cho anh em thì uh, cuối video chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn trong uh, cuộc sống thì uh, video sau cường sẽ soi qua cái thâu xanh cho anh em nha anh em đó thì bây giờ cường kết thúc video nha xin chào anh em